Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Tôi đã quay trở lại ở đây anh em ơi Tôi quay trở lại với cái tâm thế là một cái người đang mắc nợ anh em Đấy và xin phép là cho tôi được trả nợ dần nha anh em nhé Trước tiên tôi xin lỗi anh em Trần Mạnh và anh em Bùi Quân Thạch đã chưa thể nào mà có thể ra được cái clip chúc mừng sinh nhật anh em thì tôi uh, hứa với anh em là sẽ ra ngay clip đấy trong ngày mai và ngày kia nha anh em nhé Ngày mai sẽ là clip làm tặng anh em Trần Mạnh Và ngày kia sẽ là clip làm tặng anh em Bùi Quân Thạch Hai clip chúc mừng sinh nhật Rất là xin lỗi anh em là không thể nào mà có thể ra được đúng ngày sinh nhật Đúng cái ngày sinh nhật của anh em Trần Mạnh là cái ngày 19 tháng 9 Thì đúng cái buổi tối hôm đấy khi mà tôi làm việc về buổi tối Thì con tôi lại lại bị sốt Thế là tôi phải đưa con đi bệnh viện và nó sốt 41 độ anh em ạ Nó sốt rất cao khiến cho cả nhà rất là lo lắng Đấy và đến ngày hôm nay thì cháu đỡ tôi mới bắt đầu tôi quay trở lại công việc làm clip được Bởi vì ngoài công việc làm clip ra tôi cũng còn rất nhiều những công việc khác tôi cần phải xử lý Đấy và tôi cũng phải sắp xếp để cho nó ổn thỏa cái công việc cũng như là gia đình Vợ tôi thì anh em cũng biết là hiện tại là tháng thứ 8 rồi Đấy, tháng thứ gần là là sắp đến những ngày sinh rồi Tháng sau thôi là vợ tôi cũng sinh Nên là có rất nhiều cái công việc mà đứng là vị trí là một cái người chồng, người cha là phải gánh vác cái công việc của gia đình anh em nhá nên anh em thông cảm với tôi con tôi thì nó cũng 3 tuổi rồi tôi cũng đã gửi nó đi nhà trẻ không biết con anh em thế nào nhưng mà con tôi ý, từ cái hồi mà tôi cho nó đi học đến bây giờ thì cứ một tuần đi học lại một tuần nghỉ nó bị ốm anh em ạ và tôi nghĩ là do là cái môi trường ở trên lớp ấy nó lây nhau các bạn là lây từ các bạn bị ốm lây sang con tôi và ngược lại là con tôi cũng lây sang cho các bạn Chính vì thế là nó cứ đi học được khoảng Một tuần Là nó lại nghỉ một tuần Sốt ruột lắm anh em ạ Cứ mỗi lần nó ốm là bố lại coi như là bỏ bê hết công việc Chả làm được cái gì ngồi trông con Đấy mà mỗi lần nó sốt nó sốt rất cao Sốt là có lần thì là đợt trước là bị Covid Covid cũng là lây từ các bạn ở trên lớp Đấy lây về Lây cho cả nhà Xong rồi thì uh, cái đợt này lại có một cái dịch cúm mới đấy Thế là cũng lây Đấy thế là Thôi coi như là bố cũng mất công mất việc để trông con Mẹ thì bầu to vượt mặt rồi Không trông được Đấy Bụng to lắm rồi Làm việc nhà bây giờ là rất khó khăn Đấy mẹ không làm được nữa thì bây giờ bố phải làm thôi Chứ còn bố không làm nữa thì còn ai làm đâu Mỗi lần như thế là công việc bị ngưng trệ Chỉ trệ hết cả anh em ạ Tôi thì ngoài lợ cái công việc sản xuất video để phục vụ các anh em ở trên kênh Game Today ra Thì tôi còn lợ rất nhiều những người khác nữa Bây giờ đang lợ thiết kế rất nhiều chủ đầu tư đang đòi <laughs> Hẹn 15 ngày mà 15 ngày vẫn chưa thấy thiết kế đâu Chính vì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 Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay trong clip này, tại sao tôi nói là tôi lại chưa có làm video chúc mừng sinh nhật anh em Trần Mạnh và chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quân Thạch là bởi vì ngày hôm nay ở trong cái clip này tôi sẽ dành riêng ra cái clip này để trả lợ các anh em ở trên kênh, trả lợ toàn thể các anh em viewer ở trên kênh. Trong cái buổi hôm trước anh em cũng nhớ là tôi có làm content là cái bộ 6 like kết hợp với 6 Goblin để xem cái độ trâu chó nó trâu đến cái mức độ như nào nhưng mà nó rất thụt thẫn khi mà vừa mới form đủ bộ bài thì trận đấu nó đã kết thúc bởi vì đối thủ quá yếu đối thủ ra đi quá nhanh khiến cho tôi chưa kịp form bài thì đã kết thúc mất trận đấu rồi đấy thì chúng ta chỉ được coi như là trải nghiệm đúng một round một round duy nhất cái sức mạnh của cái bộ đó thì hôm nay tôi xin phép được làm lại cái bộ đó để cho anh em trải nghiệm nó nhiều hơn ui rồi nhân vật chính rồi amazon Clyde đã ra nhưng mà chưa có bốn Clyde rồi không sao hết thế nhưng anh em nhá riêng cái clip ngày hôm nay tôi sẽ làm cho anh em thỏa mãn được cái tính tò mò của anh em Đấy chứ còn buổi trước thì rất nhiều anh em kêu là không thỏa mãn Ok không thỏa mãn thì được rồi Cái clip này tôi sẽ làm cho anh em thỏa mãn nhá <laughs> Ok Rồi Hiện tại là chúng ta đang có tới bốn con human Thiếu hai con nữa thôi hai con nữa thì là con già con sói là được rồi ok rồi Dragon Clyde thì lại ngon quá Nếu mà ra Dragon Clyde sớm Đấy, nó không thì già sói là được Ờ, nếu mà khó quá thì có thể là là là cun cao và sói thì cũng ok, không cần già luôn. Là chúng ta đủ bộ rồi. Ra ngoài thắng có kia tôi bán cờ đi cho đủ trọt tiền. Thắng rồi. Ok. <clears throat> Hiện tại là chúng ta cũng đã có được những cái chiến thắng đầu tiên để kiếm thêm quyển sách. Đây rồi, Avenger Clyde. Con này có khả năng là lên hai sao sớm này. Đấy, cái tầm này nếu mà tí nữa mà không ra thì có thể tôi roll mấy cái nhá anh em nhá. Roll mấy cái đưa nó lên hai sao. Ok. Bây giờ tôi cần có thêm một con Clyde nữa thì cái đội hình này nó mới mạnh ở cái sau cái round 10 được. Round 11 là nó phải có 4 Clyde nó mới chơi được. <clears throat> Ui Sợ thế Ra cả cáo lẫn, lẫn gấu assassin rồi này Càng đấy Thằng này nguy hiểm này Ra con gấu với con cáo sớm này Nguy hiểm lắm Ê đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng Hay quá Có 20 đam Tôi cứ tưởng là cái quả chọc vừa rồi Ui Ra ra ra này Hay quá nhở Thiếu thiếu thiếu thiếu một con thôi Thiếu một con human thôi 5 con rồi 3 ừ, mét vào anh em ơi Cứ tưởng quả vừa rồi là mất đi 10 đam anh em ạ Quả vừa rồi tôi lấy được 20 đam 20 đam ổn đấy Đấy nhưng mà thôi không tham nữa anh em nhé Bây giờ cho 3 mét là mạnh hơn Cho 3 mét vào Đấy hàng ở trên là có Clyde thì thôi Cứ mỗi ván thắng à, được 10 đam thôi là ok rồi Nhưng mà phải đảm bảo là nó chiến thắng Đấy nên là cho 3 mét vào đảm bảo chiến thắng đã anh em ạ Cứ từ từ bình tĩnh Ui rồi ơi <laughs> Gặp ngay thằng Eco Eco cái cô trắng cái quả vừa rồi ăn đam thì cũng ngon nhưng mà thôi chơi cẩn thận không liều không liều nhất định là không chơi liều rồi đến round 10 thì chúng ta lại cho bài vào thôi kiếm thêm 10 đam nữa rồi lốt rau này thôi rau sau là tôi sẽ xả hết tiền anh em nhé xả hết tiền luôn rau sau kiếm một là 6 human hai là gì hai là là là là là, là đưa lên hai sao hoặc là bốn cờ lai sáu cờ lai cũng được ok luôn nhưng mà nó chắc chắn là round sau là sẽ phải xả hết tiền Rồi Round này thì tạm thời như này đã Đội hình này tạm thời ăn quái thôi Chứ còn vào round sau thì như này thì không thắng để lấy sách ở đâu Đấy mà hình như là chúng ta chưa gặp cái thằng top 1 Đang có chuỗi cộng 6 Nếu mà tôi tính không nhầm Rồi để tôi tính lại xem nào Gặp chưa Chưa gặp nhá Chính xác Vậy là cái round tiếp theo chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi cộng 6 Chính vì thế chúng ta buộc là chúng ta phải coi như là cắt chuỗi thôi Xả tiền cắt chuỗi anh em ạ Hết tiền luôn Đấy Mặc dù là tôi còn đang có 18 tiền không Nó thì có 30 tiền đấy Nhưng mà tôi nghĩ là Vẫn phải xả tiền Dù cơ hội có mong manh ở đâu <laughs> tôi chơi nha nếu mà tôi mà xác định tôi chơi human là tôi máu chó lắm anh em ạ anh em xem mấy trận trước rồi đấy mặc dù là đội hình yếu vãi cứt luôn nhưng mà tôi vẫn dì cấp bằng được cái thôi đấy nên là tôi chơi đã xác định chơi human là dí cấp và xả hết tiền không nói nhiều rồi một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa đây rồi lên hai sao hai sao hai sao ui lên được không lên được không hết mẹ tiền rồi chưa lên được hai sao này chết rồi như này thì không ổn còn ba tiền có lên rôn cái nữa không nhở Ờ, à, 3 tiền luôn cái nữa thì một tiền cũng không mua được cái gì cả anh em ạ Không được à, Cày thế nhở hai cặp mà không lên là hai sao anh em ạ Đồ không chốt được cái đồ gì Thôi lấy tạm cái trượng phép vậy Trượng ma pháp mà đưa cho già tăng đam thôi Không biết là có ăn nổi không Thằng này nó mạnh lắm anh em ạ, Nó có hai con mèo rồi Đấy, ui rồi ba mèo kẹp với cả ba gấu đá Tôi chỉ có 4 cửa lai thôi Hy vọng cái Celesi 3m nó sẽ phát huy được hiệu quả Ăn nổi không? Ăn nổi không? <laughs> Xin nhá May Tôi không biết một cách thần kỳ nào đấy tôi có thể chiến thắng được Thôi được rồi Tôi roll tiếp anh em ơi Đội hình này không chơi được Tiếp tục thôi Ui đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Ok ok ok Cái nữa không nhở Cái nữa không nhở Như này cảm giác vẫn chưa ổn Thôi cái nữa đi cái nữa đi Ui rồi ôi anh em ơi Được rồi anh em ơi Đây nhá bây giờ mới bắt đầu ổn áp này Liều ăn nhiều anh em ơi Đã <laughs> bảo rồi một khi mà đã máu chó đã nổi lên nhá Thì có hết tiền tội chơi rồi ok đấy anh em thấy không Lại có một thằng lưỡi có chuối Đây nó lại là một cái cơ hội nữa của tôi <laughs> xả hết tiền luôn các cậu cứ dư chuôi đi Cứ áp 7 đi tôi cũng áp 7 mà Mà tôi không những áp 7 tôi còn ừ, xả hết tiền Cắt chuối tôi xả thêm phát lửa thật mạnh luôn Để cái đội hình này nó mạnh hẳn luôn anh em ạ Rồi nhưng mà không sao Avenzo Clyde lên được hai sao Quá ok rồi hai con quan trọng nhất của bộ Clyde là con Avenzo và con Agali đã lên được hai sao Còn lại thì nói chung là vô tư đi Anh em ạ Bây giờ nó vẫn có một cái nữa là tôi vẫn chưa ra được cái con con con con sói Đấy, Ron từ nãy giờ không ra được sói Hơi đen có chuỗi cộng 5 ok rồi bây giờ mà ra đủ 6 hiệu bình nữa thì tuyệt vời luôn này nói chung là nếu mà không ra ấy, thì tôi vẫn sẽ roll để tôi ra thôi nhá anh em nhá tôi sẽ roll để tôi ra con human sớm thôi Đấy, còn con human tiếp theo chắc chắn nó sẽ là round 15 Còn bây giờ bỏ 6 human vào thì nó sẽ không mạnh đâu anh em ạ Bỏ 6 human vào nó chỉ mạnh khi mà nó ra được con Dragon Clyde Thì nó sẽ mạnh Nhưng mà nếu mà nó không ra Dragon Clyde thì là sẽ phải bỏ một slot sẽ phải bỏ một slot glide ra thì nó sẽ không mạnh nha anh em nhá Chính vì thế là chúng ta không có việc gì chúng ta phải roll ở cái thời điểm này cả Đấy, Chúng ta đợi một chút đi Ok lại gặp cái thằng có chuối này Súng hai Doom à Blink luôn Doom trúng vào cái con Agali Được không sao Vẫn có già Vẫn có già tung trưởng ngu thế nhở Bắn được có hai con Nhưng mà có vẻ như ta mạnh rồi Ồ Hay quá Cắt hai cái chuối anh em ơi Tuyệt vời Ui rồi ôi Được quá nhờ rồi Hay Đấy Bây giờ ra sói thì đẩy 8 luôn Nhưng mà chưa ra sói Rôn ra sói thì thì, thì, thì, thì có đẩy 8 không? Có lên rôn không nhỉ? Tôi nghĩ là thôi Chỉ rôn được hai cái thôi anh em ạ Mà cái cơ hội xác suất mà rôn hai cái mà ra con sói thì nó khó lắm Rôn ba cái là không đủ tiền up 8 Là nguy cơ mất chuỗi rất cao Nếu mà cho 6 human vào ở cái round này Round này chưa cho 6 human vào được Nếu mà không có con rồng bốn cờ lai nó là một cái gì đấy nó rất quan trọng trong cái thời điểm hiện tại anh em ạ. Cái form bài ở cái giai đoạn này nó sẽ là 6 cờ lai hoặc 4 cờ lai. Chúng ta 4 cờ lai và 3 mét ở phía sau thì cứ ok rồi. Đấy, thôi. Gặp lại thằng này, ui bây giờ nó mạnh hơn rồi. Nó bây giờ là là là có thêm hai con hai sao nữa. Ok, một cặp. Vẫn ăn cơ. Ờ bạn ơi, tôi mạnh chưa? Kẹp gấu đá uy tín đấy. Nhưng mà không sao hết. Đấy, một quyết định rất sáng suốt Đến từ vị trí của Tuấn Cơm Cái round vừa rồi mà rôn ra con sói vớ vẩn tham cho vào là ăn cứt Thôi được rồi bây giờ rôn thôi Được rồi round quái anh em thoải mái nhá Round quái Ui đây rồi một phát ra luôn <laughs> Được quá nhở Round quái thì, thì nói chung là hai client là được rồi Đấy, kích hệ hai like thôi được rồi còn rao sau là chúng ta up 8 là chúng ta có luôn là là bốn 4 like kết hợp với cả 6 human rồi lá ổn ở cái cái cái round 16 Đó Rất sáng suốt Nói chung là kinh nghiệm chơi bộ này là cứ phải xả tiền mạnh anh em ạ Xả tiền mạnh nhưng mà lại phải xả đúng lúc cơ Đấy, xả phải xả đúng giai đoạn Thì nó mới chuẩn được Chứ còn xả mà xả trượt một cái là thôi Hay là xả không đúng Tham Đấy, cái, cái, cái bộ này nó cũng phải có một cái nữa Đấy là kiểm soát lòng tham <laughs> Nói chuyện cứ như là mấy ông ờ, chơi ờ, coi nha nhưng mà đúng là như thế đấy anh em ạ Chơi cái bộ human này phải kiểm soát lòng tham Lúc nào thì chúng ta cần phải có sách Và lúc nào chúng ta cần phải giữ chuỗi Đấy, kiểm soát lòng tham Kiểm soát lòng tham tốt thì ok Đấy, còn nếu mà anh em tham quá anh em lại lại lại, lại muốn là có có 6 human sớm thì anh em mất chuỗi thì nó lại bị thâm. Đấy, tham và thành thâm luôn. Rồi, thì bây giờ lại ok rồi. Ừ, đấy, đấy từ từ thôi, bây giờ từ từ lên 9. Lên 9 kiếm lốt con Dragon Clay vào Để chơi 6 Clay Từ bây giờ round 20 thì chưa cần 6 Clay vẫn được, vẫn ổn Rồi ok Đây nó sẽ làm con chiến thần đấy Cái con Avenger Clay trong trận đấu này Nó sẽ làm con chiến thần Không biết là có thể hiện được gì nhiều không nếu mà địch mà không có, có thằng nào xanh Và trận này tôi thấy là có một cái thằng Goblin khá xanh Goblin xanh như thế kia là khả năng là sẽ gặp ở chung kết Goblin đấy Đấy, Goblin giờ kẹp được là là hai mèo và kẹp được hai con uh, hai sao vào và hai con gấu đá vào rồi là rất là mạnh rồi. Ba con gấu đá giai đoạn đầu là mạnh lắm đấy nhá. Ok. Ok bạn ơi, xin bốn quyển sách. Rồi, hay quá, gặp thằng Eco. Cứ gặp nhiều thằng Eco vào. Tôi chỉ thích gặp mấy thằng Eco thôi. Rồi. Đưa lên chỉ luôn anh em ạ. Đưa lên chỉ luôn đi. Round 16 lên 9 thì thằng nào nó bật được từ từ từ từ từ để lại 10 tiền để lấy lợi tức cắn sách ơi giời tính toán rất cẩn thận <laughs> à không cho con này fortuner theo lơ ngon hơn này fortuner theo lơ này có glacier glacier là nó có tác dụng lên tất cả mọi, mọi đối tượng mọi quân cờ chính vì thế nó cũng có tác động lên những cái con như là con già này con già này nó đánh nhanh hơn thì đồng nghĩa việc là nó tăng mana nhanh hơn bắn trưởng nhanh hơn đấy cho glacier vào Ok Rồi Ui thằng này cũng mạnh đấy Xả hết tiền Xả hết tiền rồi anh em ơi Nhưng mà chơi gót à Gót gì ấy nhở Từ từ đã Gót Dark Spirit À Ui rồi Con Dark Spirit nó hình dáng này lạ quá Tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy con này Nhưng mà bạn ơi Như này chưa đủ Đắt một thì làm gì có cái cửa ăn Ok Đây rồi Thay con thuyền trưởng vào Đấy. Đam thuyền trưởng là đam phép Cái thuyền nó thả ra là đam phép Đấy mà nó được cái bộ 3 mét ở đây thì đương nhiên rồi Cho thuyền trưởng mà nó là tuyệt vời Nhưng mà bây giờ tôi vẫn cần con rồng để kích hệ 6 clay anh em ạ Chưa có 6 clay Còn Avenger bây giờ nó đang đóng vai trò gánh tim rất là nhiều Anh em có thể thấy là Avenger bây giờ đã gần 200 đam rồi Rất ok Con này chắc là sẽ là nhân vật chính ở trong trận đấu này thôi giống như chuyện chuyện trước anh em ạ dù sao cũng nuôi nó từ đầu và nó có một cái lượng đam to cũng như là một cái lượng giáp trâu để xem cái sức mạnh con này vào late game nó sẽ như nào ok thiếu mỗi con rồng một kích hệ cần con rồng nữa kích hệ 6 cơ lai là ổn luôn ui dồi đều rồng ơi mày ra đi <clears throat> lula Lula 2 sao, Liberlet Line 2 sao cho vào thì cũng có đam. Thằng God sắp đi rồi kìa. Thằng God ờ, thằng God chơi uh, ờ, ờ, Eco chơi God đỏ xong rồi Eco luôn đến chết luôn. <laughs> Ảo thật sự. Roll cái gì cái con đát trời ơi meta mới anh em ơi. Mấy, mấy thằng này không cập nhật meta đi à? Cái con đát Spirit là một con 5 đô, một con truyền thuyết 5 đô mà lên nhớ là ấy. Trong cái meta mới may mắn lắm thì cái con 5 đô là mới lên 2 sao. Đấy Làm sao mà ra được ba con 5 đô đây Khó lắm Ron ở level 10 còn không ra nữa cơ mà Nói gì đến cái level ờ, level 8 Để mà đòi đòi ra một cái con 5 đô hay sao ạ Để mà gánh tim ạ Đừng bao giờ chơi co là con 5 đô Nói cho nhanh Không bạn ơi Quyết tâm giữ chuối Ồ Hay quá không chơi được nhá anh em nhá Không chơi được Anh em nói chung ấy Nếu mà anh em là fan Game Today Thì anh em hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi đấy chính là đừng bao giờ chơi cái con co 5 đô đã chơi chơi gót rồi thì chỉ chơi những cái con ví dụ như là con người nước một sự lựa chọn rất là hay luôn hai đô đưa lên ba sao hyperdon rất ổn áp chứ còn đừng có bao giờ mong là bây giờ chơi eco xong rồi ờ, chơi ca ờ, anh em bỏ cái suy nghĩ là anh em có thể chơi gót và eco mà anh em có thể là bách bằng cái việc là ra cái con ca lông hai sao để bách đi khó lắm anh em ơi anh em chơi ca lông được nhưng mà trong trường hợp gì trong trường hợp như nào nếu anh em muốn chơi con là ca lông mà anh em chơi trong bộ gót đỏ ấy thì anh em phải chơi chữ thắng đấy là cái điều bắt buộc không thể nào mà có thể là eco máu nó tụt xuống nó chỉ còn có mười mấy máu mà anh em đòi là co 5 đô 2 sao để anh em comeback Cái trường hợp đấy ở trong cái meta này nó là một cái trường hợp mà chắc là 1 phần 1 triệu Không bao giờ anh em ạ Chơi thế thì chắc chắn là một slot là coi như là đóng hòm Top 8 Một slot top 8 luôn Nhá Đừng bao giờ chọn co 5 đô để chơi eco Đấy, một cái lời khuyên đến từ vị trí của Tuấn Cơm Dành cho tất cả các anh em viewer ở trên kênh Xác định luôn nhá là chơi eco ấy Anh em chỉ dựa vào những cái con hai đô thôi Comeback sớm Đấy, có tiền eco để có tiền để mà roll thôi Xong rồi đến lúc máu ấy, nó có tầm 50 máu là phải là bách rồi Mà bách là phải bách bằng những cái con hai đô Đấy, chứ đừng có bao giờ phụ thuộc vào mấy cái con 5 đô 5 đô thì không ra được đâu Meta này khó lắm Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok Gặp Clyde cắt chuỗi luôn Đấy, mạnh rồi Tôi giờ tôi đang ở level 10 anh em ơi vẫn chưa thấy Dragon Clyde đâu Ui đây rồi <laughs> Vừa nhắc đến thì ra luôn Thế là có 6 Clyde Cái ván trước ấy tôi gặp thằng 6 Clyde mà tôi vẫn ăn được Anh em biết là nó khỏe như nào Thực ra là có 3 mét vào nó khỏe hơn nhiều 3 mét này thì có cái con con vị trí là là tại sao anh em biết không? Là nó mạnh không? Bởi vì là có kết hợp giữa cái um, trưởng của cái con Akali ấy với cái uh, cái việc là tăng mana nhanh ấy thì nó sẽ tung được trưởng nhanh. Đấy, ví dụ như con Agali của địch là mới chỉ tung được một lần thôi Thì cái con Agali của tôi nó đã tung trưởng được hai lần rồi Đấy, mà cái trưởng của nó là xuyên giáp Chính vì thế bọn Clyde nó bị thua đấy Ngoài ra thì mấy cái trưởng của như kiểu của con con uh, Evil Evil Clyde nó cũng là được tăng thêm sức mạnh Đến được vị trí của 3 mét Đấy, nó khỏe lắm Bây giờ thì rõ ràng là nó, nó quá khỏe rồi Anh em ạ Cái tầm này gặp mết miết các thứ thì làm gì có đánh được vào tôi đâu Anh em nhìn cái phần bảng đam bây giờ Em thấy không cái phần bảng đam ở phía bên tay phải ấy Anh em thấy là con Evil Glide nó là cái con đam to nhất ấy Đấy là anh em biết Nó không phải là cái con con con, con Avenger đâu Mà nó đam to nhất nó đang là cái con Evil đấy Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái skill của con Evil Glide nó được hưởng hiệu ứng của 3 mét Đấy, cộng đam 35% đam gọi là ma pháp Chính vì thế cái con này nó tung trưởng Nó rất to Mà anh em biết là sau update ấy là có update là cái cái skill của cái con này này Nó được cộng đam Đấy bây giờ đam to lắm Kết hợp với 3 mét nữa Đấy con này nó đánh ở trong cái bộ 3 mét kết hợp với 6 lai thì nó là cái con nó gọi là co chính ấy Cũng là một trong những con co to đấy Cần phải có lên hai sao sớm Đấy Ok ok Ừ hay quá nhở anh em nhở Thằng Assassin này có vẻ hơi đen nhở Chơi 9 Assassin nhưng mà hình như không ra được cái con con Grim thì phải Không thấy ra Grim chóc thì phải Ủa đây rồi, ui rồi anh em ơi Đây rồi nhân vật chính rồi Hay quá nhở con này thì nó sẽ vào nó thay con bây giờ chuyện hiện tại chắc là thay con con live blade thôi nhỉ lấy đủ 6 clay thôi bây giờ đang thừa một clay chúng ta đang có 7 con mà thôi cứ chơi tạm 7 con đã tôi sẽ cho cái con ờ, này vào thay cho con uh, ờ, velomancer đi cho velomancer ra đã tạm thời thì velomancer này nó vẫn chưa được kích hệ ok ghép cái cái cái, cái ờ, uh, hai tia luôn <clears throat> Rồi Đam phụ nó sẽ là con Calong Đam chính nó sẽ là con uh, Akali À, Apezo Clyde Apezo Clyde giờ đang đam chính rồi Bây giờ lượng đam rất to rồi Tí nữa cho cầm uh, Kira nữa Cho cầm Kira ở round 25 nó sẽ có món đồ Kira Và chúng ta sẽ cho cái con này cầm món đồ Kira Tôi nghĩ là đam con này nó phải rơi vào tầm khoảng nghìn rưỡi đến 2.000 đam Trong cái trận đấu này Ok Ui cho nhiều trượng phép thế Trận này cho nhiều trượng phép quá anh em ạ Mà nói chung là chúng ta cũng dùng luôn Đấy cho à, con già là, là được rồi Ok Hiện tại là bây giờ là đã có là 4 Goblin rồi anh em nhá Đấy chúng ta lên được 12 thì nó sẽ là 6 Goblin kết hợp với cả 6 Clyde Đấy đó Sắp lên được 12 rồi anh em ơi Trận này đúng là một cái thế trận một chiều rồi anh em ạ Slowbone quá Cái giai đoạn đầu tôi xả tiền gấp xong rồi Bây giờ tôi slowbone đến tận bây giờ luôn Không thằng nào nó bật luôn anh em ạ Bây giờ tôi một khi mà tôi đã đủ bộ sức mạnh của đội hình thì nó quá mạnh rồi Đây rồi Có đâu cái món đồ Kira Hay quá nhở Rồi nhưng mà chưa lên được 12 Thôi tạm thời bỏ Glacier ra anh em nhá Cái con Glacier nó là một cái con uh, Nó gọi là con bắn xa Nên là nó sẽ không Nếu mà cho con này vào nó không được hiểu uh, hưởng cái hiệu ứng của cái bộ Bộ bộ uh, Kira Rồi Và chúng ta không cần cái con đấy Late game mà chúng ta chuyển sang dần sang là 6 Goblin thôi Anh em nhá Đây rồi, ui hai con Goblin nữa này Chơi hàng Ryu luôn nhỉ Có cần kích hoạt Wizard không hay chúng ta chơi hàng riu luôn Gặp thằng Goblin có đủ bộ ở này 6 Goblin, 6 Mech nhưng mà vẫn chưa có con máy bay Vẫn phải đang kích hoạt bằng thằng này yếu Thằng này yếu, thằng này đi rồi Thằng này chắc chắn đi rồi 20 máu đi luôn Đi luôn ra này rồi Có cái thằng ờ, thiên sát cố tinh kia cơ Thằng đấy thì đủ bộ Thì khỏe Ui rồi rơi cả đồ cam thằng này hay quá hay quá có cái chiến thánh rồi anh em ơi ngon quá nhờ Rồi Lên được 12 luôn Ok Rồi thôi Bây giờ cho thay dần vào thôi Goblin vào này Thiếu một con Kiếm một con Goblin nữa Kiếm một con Goblin nữa Ừ đây rồi đây rồi đây đủ bộ anh em ơi Rồi ok bây giờ vứt mấy cái con human đi thôi Mết thì giải tán thôi Rồi 6 cờ lai 6 goblin anh em nhá thiếu cái gì thiếu một cái dash spirit đây rồi ok có thêm bộ warlock nữa ok rồi thế là vừa đủ bộ rồi xong anh em ơi tôi đang có chuỗi cộng 16 chưa có dấu hiệu dừng lại <laughs> trận này sờ bồn quá anh em ạ đấy thằng này cũng cờ lai này nhưng mà cái tuổi gì mà ăn được cái bộ 6 goblin 6 cờ lai của tôi rồi nó trâu lắm rồi anh em ạ anh em hãy nhìn cái con con Avenger Clay của tôi đi nó gần như là nó không mất máu luôn nó gần như là nó bất tử luôn anh em ạ sợ thật sự luôn quá kinh khủng kẹp thêm hai vua lóc vào nữa tôi sẽ kiếm mấy con uh, doctor vào anh em nhá doctor vào thay cho con uh, ờ, dash split vừa có glacier lại vừa có vua khỏe hơn xin con doctor nào Lùi hết anh em ạ Lùi hết lùi hết lùi hết Lên được con nào ba sao lên thôi Ừ từ từ từ từ từ từ Rơi thôi từ từ đã Đưa hết lên hai sao đã anh em ạ ừ, Còn Agali và con Evil Clyde tôi sẽ cố gắng đưa lên ba sao anh em nhé à. Chuyện này không ra con Glacier à Thực ra bây giờ tôi đã mạnh lắm rồi đấy Tôi chỉ ờ, gọi là là, là thêm cái tốc đánh vào thì nó đánh nhanh hơn thôi Nhưng mà thực ra là cái con này đam nó quá to thôi để mà, mà, mà cần thêm cước đánh rồi Thậm chí là đánh bây giờ nó phản lại ấy. Nó có những cái cú gọi là counter attack ấy của cái, ờ, của cái con um, Avenger Clyde này nó counter attack là nếu mà đánh nhiều vào thì nó cũng sẽ đánh ngược lại ấy. nó sẽ đấm lại ngược lại luôn không cần thiết là nó phải có tốc đánh luôn ui bom này hay quá rồi thay con Tinker ra Con Tinker là đánh xa thay ra thôi Tối ưu hóa cái ờ, găng tay Kira bằng việc là cho càng nhiều đánh gần vào càng tốt anh em ạ Ui đây rồi Lùi luôn cả lùng mà sao <laughs> Thảm quá nhỉ? Thoải mái mà mà, mà, mà roll thôi Và bây giờ ấy, thực ra là tôi mới chỉ có là bốn con Avenger Clyde nhá À bây giờ Clyde có bốn con nhưng mà nó ra rất đúng lúc anh em ạ ba con từ đầu game và nó lên được hai sao Nó gánh tôi từ đầu game đến giờ luôn Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Cái con này nó gánh tôi từ đầu game đến bây giờ Càng thật sự Thôi bây giờ cái tầm này thì làm sao thằng Clyde này nó có thể đánh xuyên được tôi đây Không thể nào đánh xuyên giáp được cái bọn này nữa rồi Cứng quá rồi Vừa có giáp của Goblin, vừa có giáp của Glide Anh em nhìn cái con con uh, ờ, Skybreaker một sao <laughs> Skybreaker một sao không thể chết nha anh em nhá một sao rồi đấy, một sao rồi đấy Nhưng mà không thể đánh chết được nó luôn Giáp của nó quá to Tôi nghĩ là nó phải cả trăm giáp chứ không ít đâu Đây rồi Ui, đắt hai à Ui, vớ vẩn đắt hai chơi luôn đắt đi Đắt hai lại chơi đắt hai lại ngon hơn này Nhờ Đát chứ Đát Spirit chứ Đánh với cả Goblin chơi đát ngon hơn Cần quá cái tốc đánh anh em Tí nữa cái con uh, Avenger Clyde của tôi nó có cái um, thằng địch ấy Nó có con ca lông Đấy mà con ca nó bắn vào cái con Avenger Clyde này là nó counter attack nó đánh nhanh luôn Không cần Đánh nó lẩy lại luôn Gậy ông đập lưng ông Đấy, đánh càng Chở quá anh em ạ Bây giờ là là ừ, sáu uh, cửa lai kết hợp với 6 Goblin Chuyển với cả Goblin mắc binh Đấy, để xem là bọn nào nó khỏe hơn Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ vô địch rồi rồi mạnh lắm rồi Rồi, lấy đồ đã Lấy cái gì đấy nhở Vậy như ý là ba tia Ba tia đi Thực ra là có quá nhiều thứ để để, để chống hồi máu rồi anh em ạ Lấy cái ba tia Tôi là có hai cái gậy gai là quá đủ rồi Gậy gai nó cũng đóng vai trò là giảm một hồi máu à Ngoài ra tôi còn có cả gậy tá ác nữa anh em ạ Nên là nó, nó, nó thừa rồi Tôi có hai gậy tá ác Đấy, thừa Cần thì tôi ghép thêm cái gậy gai ở đây vẫn còn nhá à, Không cần thiết phải gậy như ý Sang đây, bắt con ngộ không Thằng này là dồn đồ cho ngộ không anh em ạ Ca lông đứng trước mặt ngộ không Tí nữa gõ cái kiểu gì Ồ oh ây da ây da đánh nhanh đấy đánh nhanh đấy ui không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn rồi quay đầu rồi bạn ơi quay đầu rồi à mà có cái gì đâu mà không ổn nhỉ nó đánh cái kiểu gì được con tôn ngộ không này cũng chỉ là gây đam vật lý thôi mà giáp to lắm anh em ơi giáp to lắm ngộ không hai sao thì cũng thế ba sao luôn chấp cả ba sao luôn nhưng mà không có cơ hội rồi bây giờ tầm này chỉ rôn chay ra ngộ không ba thôi bạn ơi làm gì còn cái cơ hội chiến thắng nữa đâu Mấy cái thằng yếu đi hết rồi Đây rồi Bom hai xong rồi anh em ơi Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi Trận đấu sắp đến kết thúc rồi chưa nhỉ Có máy bay rồi kìa Đủ bộ Goblin rồi Thằng này nó cũng lại một thằng khá đen Lết game mới ra được cái con máy bay Đấy, ui, lết game rồi ra con máy bay hai luôn <laughs> Thế sao không xả tiền thì vừa lấy đi để kiếm con, con máy bay hai đi nhờ Giữ tiền Chắc là cũng nghĩ là sẽ thắng đấy Đấy Nhưng mà nãy giờ vẫn phải kích hoạt bằng quy giạt Thì là trông là vẫn khéo rồi Và cái tầm này kể cả ra là ngộ không hai sao hay là máy bay các thứ thì tầm này đâu có lấy được cái cái cái cái, cái, cái tinh hoa đâu phải thắng mới ra được tinh hoa mà mà tầm này thắng làm sao ui thắng được không ê alo alo ui ui ui ui đừng đừng đừng đừng đừng ui không vụt trí đấy nhưng mà Ui giời không ăn thua Xích thố của tôi vẫn đang quẩy Thì sống cái kiểu gì được Làm sao mà ăn được đây Ôi xích thố này Ôi đừng đừng chết nhá Đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết Đừng đúng một cái bái của con đạt Chán đấy Thắng mà không có đam Nhưng mà là mạnh lắm rồi anh em ạ Tầm này mạnh lắm rồi Thôi nói chung là tầm này đối thủ chỉ có đánh chờ chết thôi Chờ thua thôi Ăn cái kiểu gì Trong lúc đấy tôi sẽ nuôi thêm mấy con này lên ba sao ca ba sao luôn chay luôn Thi với cả cái thằng Goblin <laughs> Goblin uh, Goblin Max ờ, không có ca ba sao mà này tôi lại có cơ Ờ Thế là mới càng Khỏe quá nhở Giờ kiếm thêm con đắt hai nữa cho vào Nói chung là mắc bình luôn Thế thôi nhá Nhìn cái độ trâu nó là cũng là trâu thật 6 cờ lai kẹp với cả 6 goblin Trâu của trâu thật nhưng mà cái con ngộ không này nó vẫn đập chết được thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là con ngộ không này nó cũng khỏe đấy Anh em ạ, khỏe đấy Đấy, ngộ không vừa lấy là nó vẫn đập chết được kha khá đấy Không ít đâu Ui, cũng căng đấy Ngộ không vụt đau phết nhờ Ui ôi Ui tôi chết rồi, đứng đây nó đập chết hết rồi À không không không không không Chết hết thì vẫn còn một con sống Ờ và đấy nó chính là con xích thố của tôi Đập chết hết thì vẫn còn xích thố solo hết anh em ơi Ui rồi ôi 1166 đam Giáp thì không có dấu hiệu dừng lại Không thể cản Solo thì lại không ăn Ờ Ngộ không nó chỉ đánh Nó gọi là đam diện rộng clear nhanh thôi Nhưng mà đến lúc solo thì đánh kiểu gì Solo không đánh được Thằng này nó vẫn chơi đâu kiểu nó nó nó muốn là nó nghĩ là có thể là là ăn được công nghệ mất ừ, phải không? Phải không 6 goblin 6 mech để làm gì Để kiếm công nghệ mech để ăn tôi gì <laughs> Bom mà chưa lên được hai Đấy Nó hơn là ở cái là có con Dark Spirit này này Nó có cái RO Đấy cái con Dark Spirit này mà nó đặt đúng cái vị trí ấy, Thì nó cũng khá là căng đấy Bởi vì cái RO ấy Nó sẽ hạ cái lượng máu xuống là Nó là rất nhanh Tụt máu nhanh lắm Anh em tính là 8% cho một cái vòng Đặt hai cái vòng vào thì nó sẽ là 16% Trong vòng một giây Đấy 16% một giây Và nó tồn tại trong vòng là 8 giây Thì là trong vòng 8 giây nếu mà đặt đúng vị trí là sẽ có một con chết Đấy sẽ có một con tướng của tôi chết đấy, đấy Nếu mà cái tốc độ hồi máu của nó ít hơn Tốc độ giảm máu của nó sẽ rất nhanh Đấy, nhưng mà nếu mà đặt sai một cái thì là ăn cướp Ồ Ờ Ờ Ui giời Không ăn thua 15 máu vẫn sống được một đau nữa Khỏe quá nhờ rồi, ui rồi ra 35 ạ. À. Lại phải ngồi đợi đến ra 36 nó mới chết. Thôi rồi, đưa lốt con cá lông lên 3 sao anh em nhá. Lên được không? Lên được không? Con nào lên cũng được, lên đi, lên 3 sao đi, giải tán cái hàng chờ nào. Velom lên 3 thì sao nhở? Ui rồi không ra rồi. Chán đời Dark Spirit cũng không lên được hai Hơi đen Còn tận là hai con Agali nữa đúng không? À Avenger Glide nữa Liệu có đưa con chiến thần này lên ba sao không? 500 đam Chưa có Kira 500 đam Có Kira là 1000 đam Thực ra cái con này thì nó vẫn chưa phải là cái con ngựa mà tôi biết mà nó mạnh nhất đâu con ngựa mà tôi biết mà nó mạnh nhất là nó lên tới 2.000 đam cơ Lên tới 2.000 đam cơ anh em ạ Ui còn một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa thôi Last Split lên được hai hết tiền rồi Ui giời Không ra Liệu rằng nó có thể sống được lốt round này không nhở Làm sao mà nó có thể sống được lốt round này đây Thôi được rồi bán lốt roll vậy Một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa thôi Ui giới không ra rồi anh em ạ à. Chịu rồi Thôi Kết thúc trận đầu ấy Làm gì có cái cửa ăn nữa anh em ơi Ok Ui Dark Spirit đặt ngu rồi kìa Dark Spirit đối thủ đặt quá ngu luôn Ở đao này luôn Hai cái bái ở dính đúng một con Dính được cái con con con sao breaker thôi Nhưng mà con ngũ không này có vẻ nó đang đập được hết tất cả đội hình của tôi Ừ ôi thôi chết rồi Chết rồi chết rồi không không không không không Bây giờ nó là một mình con vũ không solo này Ồ oh ca lông còn sống thì cái cửa gì ông ngộ không này ăn được thế là hết <laughs> xong rồi bạn ơi dash spirit của nó tín phết đấy nhưng mà ồ ờ rồi anh em nhìn này giáp là 60 luôn 60 giáp mà nếu mà không có giáp cửa lai nó là 30 giáp quá khỏe anh em ạ kể cả không bật giáp cửa lai vẫn còn khiên của uh, ờ, google Đấy trận đấu này là tôi đã coi như là form được đúng cái đội hình 6 cờ lai kết hợp với 6 Goblin anh em nhá Vậy là tôi đã trả được hết lợi cho anh em Không biết là nó đã làm anh em thỏa mãn chưa nhở Nếu mà anh em chưa thỏa mãn thì anh em ấn like vào cho tôi nhá Còn nếu anh em thỏa mãn rồi thì anh em có thể comment ở phía dưới phần comment trong video Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để xem thêm các clip hay ho khác của tôi Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Kỵ sĩ bất tử anh em nhá trong cái clip đấy thì tôi cũng không chơi 6 Goblin, 6 Clan như trận này đâu Nhưng có một cái con kỵ sĩ bất tử nó lên được 3 sao Và một